Xin được chúc mừng công ty cổ phần dịch thuật và đào tạo du lịch Việt Nam. Xin được chúc mừng công ty trách nhiệm hạn điện cơ Thành An với đại diện giám đốc ông Trần Văn Lâm. Nhanh lên bây giờ. Vâng, xin được trân trọng kính mời ông Vũ Văn Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngân sách Quốc hội. Một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng các đơn vị của chúng ta.